Bắn gì? Ừ, bắt đi, thêm thì thêm. Cái này mày bắt ba triệu bắt bắn luôn đó không ai được không thêm cho bắt bắn nữa, tôi chơi thế này. Đây này. Vừa thêm đi tí nữa. đẹp à, đấy nhỉ. Của thông luôn. Chờ đánh mẹ ba cây đi. Cái này đẹp lắm. Ba cây á. Ba cây đi. Ba cây á. Ba cây ba cây. luôn. Đấy, đấy không đẹp lắm bắt đầu chống cửa chống cửa cho nó nước nào được chơi thua thông từ nãy giờ tiếng ăn đến được chứ còn cái này đánh đánh một tiếng thông có có có có lên được điểm cao đâu ông mà đánh ba cây bây giờ ông lại toàn lên nghiêng lên khoảng là ờ, ông lại đỏ bảy tám chín cứ lên đều nước mẹ lên nghiêng toàn đè không đánh sợ À, có cái đi chơi đi. Đang đi ờ, chống cửa. Chống cửa 3 triệu nhá. 1 triệu thôi. 1 ờ, triệu đi. Bảy mẹ to lên sao? Bảy đấy. 1 triệu đi. Bảy này làm cái. Bảy này làm cái. Làm cái. Đánh lại 1 triệu đây anh em mình cứ đánh 1 triệu cũng tắt em ơi. 2 triệu ra cửa. Cái đi. 3 triệu một cái 7 7 tiến 1 7 tiến 1 đây Ôi ừ, tiến 1 thì đánh thêm 5 triệu yeah, 500 túi á Trong cửa thì Đây đánh 2 triệu rưỡi Lật luôn này Tiếng đầu tiên 9 2 cái hỏng rồi 9 ngồi bài to thế Có tiền rồi Lật bài không ăn tiền dạ. thôi Nhân đôi đi Ui 10 đã Thua rồi tuốt đi chưa thì đúng nghĩa là nhau rồi thích bán chưa thì bỏ ra một triệu tôi mua chưa nhưng ông đưa tôi triệu này bốn không à đây à. thôi chín đây chín chín chống cửa đây cái chống cửa chịu chống cửa và ông ra tiền đỡ cãi nhau hai triệu mỗi ông lấy hai triệu rồi toàn bộ lúc đó hết à triệu rưỡi bà này bà lấy triệu rưỡi rồi mẹ tịt mẹ ui tròn rồi đánh coi triệu hai nước thì thua đi em tịt rồi tịt lên đôi rồi xin phép nhé ba điểm không ăn được dạ, ba điểm ba điểm bắn đi đây là làm cái đây làm cái thế rồi mỗi cái làm trương thế thôi chứ một cái giả trương đánh bao nhiêu thì đánh năm năm ba triệu đấy năm mười một đây ba triệu nhận không 3 triệu. nhận luôn đi còn gì nữa trả nhận thì sao mà lên được cái bốn triệu giao lưu ấy đủ chưa đủ ba cái chưa lật đi gái xếp chưa lật đi nửa đời Mày có tiền chị ăn rô bờ thì ăn được <coughs> em đây mấy triệu hai triệu hai triệu đây mấy triệu bà ui nó to thế hai mấy triệu đấy bốn bốn bốn hai ba bốn ui hỏng nha kia ba ba ui cái vỡ mồm con chú rồi không được nhà nào nhỉ vợ vừa gọi kìa đều tay nhé ba nước bài được đánh lên thua đánh xuống dạ. nhà đây không thôi là à, đâu rồi vẫn bóp nhỉ thắng nhỉ đúng rồi ông dạ. nhất sáu nha nhất sáu thì nhà này thua rồi mình thắng rồi hai triệu được bao nhiêu xuống bao nhiêu tất cả nhắn hết lên thiếu thiếu, thiếu thiếu thiếu bài luôn đâu thiếu chưa thiếu đâu mà thiếu nhặt lên thiếu một lá dạ. xem, xem theo ở đây không không có thì bóc lên một cây này ừ ra đi 4 điểm 10 điểm mà 4 cũng ăn mình Ôi giời 8. Bao nhiêu? 8 3 triệu 3 triệu 1 2 3 5 cành 5 triệu á? À? 5 triệu 1. Tức là một vả 3 4 5 Đau xem mấy nước rồi Rồi em đi Khổ Thịt để dưới tính toán gì Thịt không tính toán Em bốc Em 8 8 có tiền rồi Mấy 6 điểm 6 nước 7 rô 6 ăn rồi ít thì thì, thì, đồng hoa luôn này em, em chết ba ba triệu ba triệu nhà này mấy chín chín mấy triệu đô bốn triệu bốn đồng sinh nhỉ hai ba bốn đấy nhà kia mấy ba triệu tám hai triệu này ôi cái chết nhỉ không được tiếng nào này cái tiếng cái này dụng răng là gấp hết nè dụng dụng răng không đấy, nha một cái năm triệu Đấy, vào gấp thế này, trả, trả cho cái luôn này, 8 triệu nhá, nhận không? Nhận, chỉ còn mình cái là bây giờ bao nhiêu trả anh cái này đang canh phú nhận tất lắc bẫy đấy triệu này rồi mấy nước hàng bằng cái chóe rồi ba tròn rồi đây đây ăn đi bảy điểm bảy có thêm bảy em chán úi giời mười à tám cái với trận rồi mấy tám triệu luôn 2 3 4 5 Tính đánh tính này cái gỡ cái vẫn chưa gỡ được này. Em mấy? 4 này. 1 2 3 4 5 5. Phải to thế. Ui, chết rồi. Là té, là té. 3 4 Đen thôi, đó. này 5 triệu, chậm nhà kia 5 triệu. 5 triệu. Ừ. Không hết tiền. tổng hết tiền em mua làm cái bốc cái này cái này chơi em bốc một cái lần lên ừ. chưa chưa chưa chưa để tôi làm chưa chưa đây ừ. ừ. cái này cho chưa bông em 6 triệu thôi không phải số tiền số tiền mới đến 3 triệu thôi cái đèn như gì 3 4 triệu 4 tên lợ năm lợ năm nhá rồi lợ hai nhà 5 triệu nhà đánh 8 triệu kinh nhỉ mơ gì đánh lớn đấy ui rồi ôi tít cờ bạc chiều tay mới này tít hai nhà tít mấy mấy mấy nhà này 8 nước 6 đều cả ăn nhà này ăn là tám mươi tám mươi rồi đây thịt thơm thịt ớt ui vãi mía vãi nhà thịt ở đây 3 triệu này bên kia bao tiền 3 triệu thôi đánh ít thế anh xuống bắt máy đi không phải 5 triệu thôi 5 triệu nếu ừ. bạn triệu mình vốn được anh nên thua đánh xuống đánh Đúng. triệu đánh mẹ một triệu đèn ừ. còn tiền Cần đâu tôi mượn tôi cho mượn tiền này không Từ đã hết đâu 3 triệu này 7 tiếng 1 này Được chưa? Ừ. Xuống hết tiền theo nhà cái đánh bao tiền đấy Đánh mỗi 5 triệu thôi 6 à? triệu đi nhưng coi như tiếng hồi nãy không ai ăn cả nhá ừ. ừ. 6 triệu đấy làm gì được nên tôi đánh xuống nếu tiếng trước anh được lại chết tròn tròn này giả chưa chứ không làm cái được 7 điểm 7 điểm nhân đôi 4 triệu cái này 3 triệu này cái này 1 thành 2 3 triệu Giả chưa nhất anh không làm được Bằng bao tiền em? 3 4 Ui, thua Xong chưa, xong chưa? Đây tiền em 4 triệu, 10 nhân đôi đấy Nghe làm cái đi, tôi ít tiền không làm Đây, 3 nước rồi ba nước kìa Đụng hoa nhá ba có tiền úi giời ơi đúng hoa chết mẹ rồi đúng rồi bốn bốn rồi hai ba bốn năm sáu mobifone này thì phải ba bốn tiền hai bốn triệu hai tư triệu đó không ạ thì trước mất 8 triệu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 điểm mẹ lấy cái này chết Tao cho 3 đồng hoa cái 4 nhỉ? Đúng rồi Thì phải ăn quá, mệt nghỉ Mệt nghỉ 1, 2, 3, 4 này Xong rồi Yêu ơi, cả lang có tiền luôn đi, sợ Mấy đây em? 5 ạ cái bốn cái này ba cái này đây đây ừ, cái bốn quên đây em được em sáu triệu ô lại làm cái chứ à cái gì ạ nhà kia làm cái không này đấy vừa ngang tôi 8 triệu. Thế mình thấy đọc 4 điểm thì thì sẽ đang thua 24 triệu ở đâu hết đầu. Anh em vừa xem xong cái đoạn clip đánh à, ba cây vừa rồi thì anh em để ý thì à, tôi lên ván bài nào thì hầu như cũng là nó sẽ được số điểm rất là cao, lúc nào cũng là 8 9 anh em nhé thì mà để mà đánh được những cái ván bài như vậy thì thực ra tôi đã sử dụng một cái chiếc ví đổi bài này anh em này đấy thì hiện tại ở trên thị trường thì có rất nhiều là cái dụng cụ dùng để đánh bài bịp nhưng mà theo bản thân tôi thì là cái chiếc ví này nó là hiệu quả nhất đấy và đánh ok nhất anh em nhé nó rất là thực tế thì nó sẽ thực tế và ok nhất ở chỗ nào thì là sau khi sử dụng chiếc ví đổi bài này thì anh em cái điều thứ nhất là anh em có thể là nó rất là cơ động anh em nhé anh em có thể đi đánh ở khắp mọi nơi rất là cơ động gọn nhẹ đi anh em có thể để mang đi ở tất cả mọi nơi anh em nhé và cái điều thứ hai là anh em sau cái trong cuộc chơi anh em có thể là sử dụng tất cả các loại bài anh em nhé không cần phải nhất thiết về loại bài của mình đây là cái điều điều đặc biệt nhất trong khi ờ, đánh bài thì anh em không cần phải tuồn cái bộ bài mình vào ờ, với chiếc ví này anh em có thể là sử dụng được tất cả các loại bài anh em nhé anh em đến cuộc chơi sân chơi thì anh em chỉ cần mang cái ví này đi là ok và cái điều thứ ba anh em sử dụng cái chiếc ví này thì là nó rất là kín đáo luôn mọi người sẽ không bao giờ có thể phát hiện được là mình sử dụng công nghệ đánh bịp anh em nhé đấy là chiếc ví này nó sử dụng như một chiếc ví bình thường đấy chiếc ví này nó vẫn có thể là sử dụng vẫn là đựng tiền bình thường anh em này đấy chiếc ví này vẫn có thể là đây là một chiếc ví đựng tiền rất là bình thường đấy và có thể đựng được tất cả các cái giấy tờ anh em nhé đây anh em để ý này đấy và cái điều đặc biệt nhất ở đây là nó có thể đổi bài anh em nhé thì cách sử dụng chiếc ví này rất đơn giản anh em trong cuộc chơi thì anh em chỉ cần lên bài anh em chỉ cần để một cái lá bài nào mà mình cần đổi để ở gần chiếc ví này thì nó sẽ lập tức nó đổi cho mình anh nhé giả ví dụ như là trong đánh à, ba cây đi đấy thì tôi sẽ cho một lá bài bất kỳ vào thì anh em lên một ván bài ngẫu nhiên như này đấy con à, tôi đã cho một con chín vào rồi thì à, anh em lên bài thì nó nó lên được ván bài như thế này đấy bài như này thì nó chỉ được uh, 4 điểm thôi anh em nhé đấy 268 này thì anh em chỉ được 4 điểm thôi anh em cần nếu mà anh có chiếc, chiếc ví như này anh em có thể lên được 9 điểm luôn anh em đấy anh em như để lá bài này tự động là nó đổi được thành 9 điểm này đấy 289 luôn đấy hoặc là ví dụ như trong đánh liêng đi chẳng hạn nhé anh em nhé trong đánh liêng thì anh em có thể lên bài anh em có thể đổi bài tốc độ đổi bài cũng cũng rất là là nhanh luôn đây thì ván bài nó như này chẳng hạn đấy thì anh em vẫn có thể là đổi được thành liêng anh em nhé đấy thì tôi sẽ đổi văn bài này liêng này đấy bốn năm sáu luôn thì à, để cho anh em xem được thực tế được cái ví nó đổi cái ví này nó đổi thực tế nó như nào thì tôi sẽ quay sát để anh em thấy này đây là cái chiếc ví đổi bài này thì anh em trong cuộc chơi anh em cần đổi lá bài nào thì anh em chỉ cần đưa cái lá bài này đưa cái lá bài anh em cần đổi để gần cái miệng ví này thì nó sẽ lập tức nó đổi cho anh em luôn để ví dụ đây là con à, quy con đầm chẳng hạn nhé anh em chỉ cần để cái lá bài ở, gần đây thì nó sẽ lập tức nó sẽ nó, nó sẽ đổi thành một cái lá bài khác ngay đấy con chín chẳng hạn hoặc là cái lá khác đi con uh, ri chẳng hạn này đây con đầm này con ri này thì anh em cũng nếu mà anh em muốn đổi con ri này anh em chỉ cần để cái lá bài ở gần cái chiếc ví này thì nó cũng sẽ lập tức nó sẽ đổi anh em luôn thành lá bài khác luôn quy luôn anh em nhé đấy là cái chiếc ví đổi đổi bài công dụng rất là là ok đó, là thực tế trong cái cuộc chơi anh em nhé đấy anh em nào muốn biết rõ về chi tiết về những cái công nghệ phí đổi bạc như này thì anh em trực tiếp liên hệ cho mình theo số điện thoại tôi để ở trên màn hình ấy chín ờ, sáu bốn ba chín ba bốn anh em nhé chào anh em